cặp song thủ của chúng ta đã chưa được nổ cho chúng ta được rồi thì uh, ngày hôm nay thật sự phải nói thì uh, anh chị em chúng ta cố gắng mọi người nhé thì tất cả anh chị em chúng ta đã biết về cái phương thức chơi cái lô khung như thế nào rồi đúng chưa thì ngày đầu tiên chúng ta có thể chơi 5 điểm 10 điểm và ngày thứ hai thì chúng ta có thể chơi 10 điểm và 20 điểm đúng là chúng ta có thể nhân đôi lên để chúng ta có thể thành công hơn để chúng ta không phải mất tiền cho ngày đầu tiên đúng chưa còn ngày hôm nay ở trên Zalo thì uh, Zalo số VIP cũng như là anh chị em chúng ta đã gọi điện cho chúng tôi thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục là một ngày đại thắng tưng mừng rực lửa đến tất cả anh chị em chúng ta rồi thì ngày hôm nay chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta ở cái đường cầu số VIP số kín của ngày hôm nay ở trên Zalo số VIP và cũng như là anh chị em ngày hôm nay chúng ta đã nhắn tin gọi điện trực tiếp của ngày hôm nay tất cả anh chị em chúng ta đã có một con số để chúng ta về bờ cho ngày hôm nay rồi và chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta luôn còn ngày hôm nay ở trên video thì à, ngày đầu tiên thì chúng ta chưa nổ được thì à, mong muốn rằng là tất cả anh chị em chúng ta hãy dự cho mình một cái đầu lệnh dự cho mình một cái sự Đấy, kiên nhẫn để chúng ta có thể thành công vào hơn vào ngày mai mọi người nhé bởi vì ngày mai là ngày cuối cùng của khung đầu tiên của chúng ta thì với cái đường cầu này thì uh, mong rằng là tất cả anh chị em chúng ta tiếp tục uh, giữ cho mình một cái sự kiên nhẫn để thành công hơn vào ngày mai đúng chưa còn ngày hôm nay là ngày đầu tiên thì nó thật sự mà nói thì uh, khung của chúng ta thì uh, khung là lô khung hai ngày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 những cái màu rực rỡ đó là màu đỏ rực rỡ như thế này này ờ, ở cái dọc đường cầu này đúng nhỉ ở cái dọc Đấy, dãy số này để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn nó sẽ hiển thị cái chữ nổ vào rất là nhiều ở đây để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn đúng chưa còn chúng ta không nên là đấy, đường cầu như thế này đấy, chúng ta sẽ tiếp tục chờ vào ngày mai là ngày thứ hai mọi người nhé anh chị em chúng ta cố gắng đúng chưa chúng ta cố gắng để để tiếp tục thành công hơn và cũng như là cái tháng 3 này là tháng của chúng ta tháng 3 này là tháng của thành công Đấy, mong rằng tất cả anh chị em chúng ta sẽ may mắn đại thắng và bởi thành công với những đường cầu những con số ở trên Zalo này và cũng như là ở trên video này ok chưa Đấy, hôm nay là ngày đầu tiên thì à, chúng ta chưa đại thắng được thì mong rằng là tất cả anh chị em chúng ta sẽ may mắn và sẽ vào bờ và sẽ đại thắng vào ngày mai ok chưa ạ Đấy, kênh YouTube của chúng tôi thì ờ, cũng là mới là được làm được ờ, một số video ngắn gọn thôi cho nên anh chị em chúng ta cố gắng đấy, ủng hộ kênh và chia sẻ và cũng như là đấy, tham gia cũng như là thà đóng góp ý kiến ở dưới chân video đó là những phần bình luận những phần bình comment ở dưới chân video để dạ, để ờ, đóng góp ý kiến cũng như là chúng tôi rút cái bài học về cái vấn đề mà uh, con số nó tỷ lệ nó ăn thấp thì lệ ăn cao như thế nào anh chị em chúng ta cố gắng đóng góp ý kiến để chúng tôi rút được cái bài học đúng không ạ? Đấy, cũng như là phát huy cái điểm mạnh để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn với những đường cầu và chúng ta sẽ có những gì sắp tới chúng ta sẽ đại thắng và những gì chúng ta cần phải gặt hái đúng chưa thì nói chung là anh chị em chúng ta đóng góp ý kiến thì chúng tôi khắc phục cái điểm yếu đó để anh chị em chúng ta có anh chị em chúng ta bất kể cả chúng tôi thì tất cả mọi người trên mọi miền tổ quốc chúng ta có những cái, cái sự may mắn chúng ta sẽ gặt hái được được thành công hơn còn chúng ta không đóng góp ý kiến thì à, thật sự mà để nói thì ờ, chúng tôi cũng ờ, đang ờ, đã và đang rất cố gắng thôi anh nếu như anh xem là chúng ta không có đóng góp ý kiến thì chúng tôi vẫn phải cố gắng để chúng tôi chốt ra những đường cầu những con số nổ tương bừng đại thắng liên tục và cũng như là những đường cầu hai nháy ba nháy liên tục để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn đúng chưa rồi ok và chúng tôi tóm tắt ngắn gọn như thế này thôi thì mong rằng tất cả anh chị em chúng ta uh, tiếp tục uh, tham khảo cho khung này ok chưa cũng như là ngày mai nếu như chúng ta không kết thì chúng ta không chơi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 em chúng ta cùng nhau sớm vào bờ ok chưa rồi ok và chúng tôi xin tạm dừng kết thúc video ở đây và một lần nữa xin cho tất cả anh chị em chúng ta có một khung ngày mới đại thắng và bờ thành công và xin chào tất cả anh chị em và tất cả anh chị em vào buổi tích tích và cho chỗ cho ngày hôm sau